Bây giờ Nhung sẽ đi hòa bột để chiên cái lá tía tô. Nhung cho 3 thìa bột, một chút vừng, một chút muối và nước mình hòa loãng nha mọi người. Sau đó là Nhung sẽ khuấy đều lên và mình cho lên chảo bác bếp để chiên. Chảo dầu nóng nên mình sẽ nhúng cái lá tía tô vào cái bát bột mì của mình. Sau đó mình sẽ chiên giòn đều hai mặt và mình vớt ra để cho nó róc dầu bởi cái lá tía tô để rất là ngấm dầu mọi người ạ. Và chúng ta để lên một cái giá để cho nó róc dầu ra. Thế là ok ạ. và đây là món trứng ốp la thân thuộc à, mình ốp bốn quả trứng à, sau khi đập nước trứng ra thì mình cho một chút uh, muối vắt lên trên để à, đỡ bị mặn mình chia ra mình ốp ra và bây giờ Nhung sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu để nấu cái món canh ốc đậu siêu cay nha mọi người à, Rau củ mình đã thái hết rồi Và bây giờ mình sẽ đi ướp thịt mọi người Mình cho một chút tiêu bột lem vào mình ướp và rau đây mình sẽ thái gồm có củ cải lấm hành baro và bí non cùng với hai cái túi ốc đậu mọi người bây giờ mình sẽ cho cái dầu vào chảo để mình xào thịt mình lên nha thịt lúc nãy mình đã ướp rồi thì nên ờ, giờ mình chỉ có xào xào đều lên thôi đó. sau đó mình sẽ cho củ cải trứng vào trước và lấm và mình đảo đều thì cho cái củ cải nó mềm và nó ra nước ngọt nha mọi người sau đó mình sẽ cho bột ớt ở đây mình cho một thìa bột ớt khá là to còn hai thìa nhỏ đấy mọi người nếu những ai ăn cay nữa thì mọi người cho cay nữa và những ai ăn không được ăn được cay thì mọi người giảm đi và cái canh này phải nấu cay nó mới ngon mọi người ạ đó cay mình sẽ xào đều lên và lúc này nha mọi người đảo mọi người sẽ cho thêm gia vị nha nhưng tùy theo lượng gia đình mọi người ướp ấy thì mình đây mình cho hai thìa nước mắm nước mắm thì nó mắm nhạt như mắm mari ấy. và một thìa à, dầu vừng và cái món này phải có dầu vừng nó mới ngon nha mọi người thìa của mình khá là to mọi người cho thìa nhỏ thì mọi người dùng hai thìa nhé đó và đây bắt đầu mình sẽ cho bí non và cà mình đảo đều lên để cho tất cả rau và gia vị nó với nhau và lúc này ấy, mọi người mình cho nước vào và mọi người cho cả tỏi băm vào nha mọi người đó các bạn nhiều nước thì các bạn cho nhiều nước ở đây mình cho ngập nước để cho lấu một chút nữa là bắt đầu nó sẽ cạn bớt nước đi và bây giờ mình đã nấu sôi canh này mình kỹ rồi mình đã vớt cái phần bọt này đi và bây giờ mình sẽ thái cái hai cái túi ốc động cho vào nhé ở đây của mình dùng hai cái túi ốc động mỗi túi là 400 gram hai túi là 800 gram đấy mọi người đó mình thả vào sau đó mình để nguyên cũng được hoặc là các bạn có thể cắt nhỏ ra và mình nấu sôi lên là bắc ra mọi người Hello, xin chào cả nhà, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh vlog Nhung Nguyễn Cuộc sống Hàn Quốc của gia đình nhà Nhung nha à, Hôm nay là gia đình nhà mình sẽ ăn cơm chuẩn Hàn Quốc Ở Đây là, chia sẻ mọi người, đây là món à, lá tía tô Hàn Quốc chiên với bột mì và trứng ốp la <laughs> Cùng với lại canh này, canh đậu hũ siêu cay, à, ờ, tư nóng lắm. Đó, hai vợ chồng là làm hai tô Xin mời cả nhà nha cái canh đậu hũ này á là canh nhít tầm bộ ừ. cho ra cái cái nồi thố đất này rất rất là nóng luôn ừ. rồi cái bột nó thơm thơm ngọt ngọt mà có cái mùi của cái nát canh nước ăn hay thế ừ, lá, lá này là bên Việt Nam mình gọi là lá tí tô rồi chấm nước mắm thế cái đậu hũ này nó là cái nó gọi là cái ốc đậu Việt Nam như nhỉ ừ. gần như ốc đậu Việt Nam mình đấy y như vậy luôn à, ờ, cay cay ngon và những động thắng đến tim cái lá này lá này nhìn trên cả lá này nhìn vừa đẹp mắt mà lại rất ngon nha Rồi. Vâng. Ừ. Em miệng cũng rất ngon Cái lá này bên Việt Nam mình nhá Tùy theo khu vực người ta cũng trồng được mà người bán Bán thấy đứa bé em kêu mua đã lắm cái này thường ăn gói với thịt nướng mọi người hoặc là ừ. chiên một mình ừ. <coughs> chiên như này á nấu canh nữa ừ. lá nó to nhỉ cái mùi vị nó rất là rất là thơm ngấm dầu đó nếu là để lóc để lóc đầu đấy trong bên trong này nó có những gì không thịt này, đậu này củ cải không thịt này đậu này củ cải bí loan bí hành baro nấm nấm hương đậu hũ ăn nước ngọt nhỉ ngon lắm ăn à? lòng viên tàu luôn ăn như ăn bánh đa nướng giòn ngon canh nó ờ, ờ, ngọt ngọt thơm cay cái nấm cay thơm nhỉ cải cải là nước ngọt bí à thịt nó ngọt ừ. ôi nóng mồ hôi ra Mm. 咱们不欢 nếu mà bị bị cảm cúm này hay là bị ốm thì ăn mấy cái loại canh như này chắc chắn là khỏi luôn toát lãng hôi không cần sông hôi ừ. vừa cay vừa nóng đó thấy mùi ăn mấy gạo hũ này tôm êm tôi thuật này cay vừa cay vừa nóng mọi người ạ quá ngon ăn xong rồi tắt lãng mùi người à. chà chăn không hạt ừ. nó xanh không hạt kiểu này giống nho sữa lắm mọi người hai vợ chồng nhung sẽ tạm ngừng cái video clip tại đây nhá hôm nay là ăn bữa cơm rất là đơn giản mà lại ngon nữa Đấy, đây là bữa cơm Hàn Quốc của gia đình nhà mình đó mọi người đó, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và xem cái video clip của gia đình nhà mình và hẹn gặp lại mọi người các video clip sau nhé và mọi người đừng quên hãy nhớ bấm đăng ký kênh và cài đặt chuông thông báo để đón xem các video clip sau nha bye bye hẹn gặp lại mọi người trong video clip sau nha